mới bảo Trân Con ơi con lại đây với cô một tí được không? <laughs> à, cô biết là con học rất, từ độ tuổi rất là sớm 3 tuổi rưỡi Vậy thì khi mà con tham gia như vậy á, thì cái thời gian đầu khi mà mình nhỏ như vậy mà mình vô một cái môi trường với rất là nhiều bạn rồi các thầy cô lạ nữa Con có cảm thấy ngại hay là cảm thấy sợ điều gì không? À, dạ không, tại vì trong đó các bạn rất là hòa đồng với nhau Với lại thì chị Anh cũng rất là vui tính ừ và luôn bày trò những trò chơi âm về âm nhạc để cho tụi con có thể chơi với nhau một cách vui vẻ ừ. cho nên con không thấy ngại cho nên là mình không có ngại gì hết đúng không à, bây giờ hồi nhỏ con học á, thì mình có nhiều thời gian hơn nhưng mà càng về sau thì mình phải um, học ở trường này học văn hóa nhiều hơn thì con làm thế nào để mà con cân bằng được giữa cái việc học nhạc ở một cái độ tuổi nhỏ như vậy rồi mình còn phải học thanh nhạc ở học văn hóa ở trường nữa dạ hồi xưa thì con rảnh lãnh nên là con có nhiều thời gian để học đàn nhưng mà hôm nay thì bắt đầu từ lúc con lớn lên thì giờ thời gian rất là nhiều cho nên là ba mẹ con đã hợp tác với con và cho con học ít lại cho một ngày thôi ừ. rồi các thầy rồi các thầy cô của mình đó có um, hỗ trợ cho con ví dụ như là thời khóa biểu của con hôm nay con học không được thì thầy có thể là sắp xếp cho con ngày khác hay như thế nào không Dạ có, thầy uh, sắp xếp rất là cẩn thận và vào những cái ngày mà thầy rảnh và giống như là cái ngày học bù đó. <laughs> rồi cô tin là gia đình nè, rồi các thầy cô cũng như là các bạn sẽ luôn luôn hỗ trợ cho con rất là nhiều trong việc học thanh nhạc cũng như là việc học văn hóa của mình ở trường nữa.